quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành đi là đi quyết chiến đi là đi quyết thắng đi là mang linh hồn non sông đi là đi quyết chiến đi là đi dồn dập xa xa tiếng gào thiên tha từng lời chính khi được âm âm tiếng thét hoa dần dần tiếng sung xa trường xa hồn say khi bóng sương rơi tràn ngập biên khu oan thù khiêm theo tiếng súng đi tung hoành quân việt nam đi hồn non nước xây thành đi là đi chiến đấu đi là đi chiến thắng đi là mang hối cừu thiên thu đi là đi chiến đấu đi là đi dung đi tung hoành quân việt nam đi hồn nóng óc xây thành đi là đi quyền chiến đi là đi quyền thắng đi là mang linh hồn non sông đi là đi quyền chiến đi là đi quyết từng lời chinh khi được âm vang tiếng thanh hoa dầm dầm tiếng sung xa trường xa hồn say khi nó sương rơi tràn ngập biên khu quang thủ khắp nơi từng buổi lắm cuốn dậy từng lần thép sang người một đường kiếm Italian.